Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã làm rung chuyển miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria vào sáng sớm thứ Hai ngày 6 tháng 2, lật đổ hàng trăm tòa nhà và lấy đi sinh mạng của hơn 3.800 người. Hàng trăm người được cho là vẫn đang bị mắc kẹt giữa đống đổ nát và con số này dự kiến sẽ tăng lên khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm đống đổ nát ở các thành phố và thị trấn trên khắp khu vực. Kể từ tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã chứng kiến một đợt bùng phát COVID-19 lớn trên cả nước, với tỷ lệ lây nhiễm ước tính lên tới hơn 80%. Các chuyên gia dự đoán rằng một làn sóng lây nhiễm khác đang cận kề. Kính thưa quý vị, số người thiệt mạng do trận động đất 7,8 độ Richter sáng ngày 6 tháng 2 đã lên tới hơn 1.500 người, trong khi số người bị thương cũng vượt qua 6.300. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết ít nhất 912 người đã chết ở nước này. Tại Syria, ít nhất 386 người đã thiệt mạng. Theo CNN, hơn 6.300 người ở cả hai nước bị thương do trận động đất. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã có sự tàn phá nặng nề ở các thành phố với khoảng 2.818 tòa nhà bị phá hủy. Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thảm họa này càng sớm càng tốt, ông Erdogan nói thêm. USGS cho rằng có khả năng cao số người chết dao động từ 1.000 đến 10.000 người, thêm rằng thiệt hại kinh tế có thể lên tới 10 tỷ đô la, tương đương 2% GDP Thổ Nhĩ Kỳ. Trận động đất thứ hai xảy ra sau 12 tiếng. Có thông tin cho rằng một dư chấn lớn đã xảy ra trong khu vực trên. Hãng tin Reader đưa tin, truyền thông nhà nước ở Syria cho biết thủ đô Damascus mới bị động đất Thủ đô của Syria nằm xa hơn về phía nam so với khu vực xung quanh Aleppo, nơi ban đầu bị ảnh hưởng bởi trận động đất chỉ sau một đêm. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra gần thị trấn Ekinozo, tu tỉnh Karamanmarat, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ lúc 13 giờ 24 hôm nay, tức 17 giờ 24 giờ Hà Nội. Trong khi Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải ở châu Âu nhận định trận động đất mạnh 7,7 độ. Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ sau đó thông báo động đất mạnh 7,6 độ tại tỉnh Karamanmaras với tâm chấn ở độ sâu 7 km, chưa rõ mức độ thiệt hại và thương vong trong trận động đất này. Trong bài phát biểu trên truyền hình, lãnh đạo cơ quan ứng phó thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhiều tòa nhà đã bị phá hủy, kêu gọi người dân tránh xa những tòa nhà này. Đây được cho là trận động đất mạnh nhất từng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong thế kỷ qua, ảnh hưởng tới nhiều vùng vốn đang tiếp nhận hàng triệu người di cư từ Syria và nhiều vùng chiến sự khác. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương đào bới các đống đổ nát để tìm người mắc kẹt. Tỉnh trưởng tỉnh Karamamarat Groskon cho biết hiện còn quá sớm để ước tính số người thiệt mạng vì có quá nhiều tòa nhà bị sập đổ. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định ưu tiên hiện nay của công tác ứng phó với thảm họa là tìm kiếm và cứu những người sống sót động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 100 năm qua. Theo cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ USGS, trận động đất có độ lớn 7,8 làm rung chuyển khu vực gần tỉnh Gaziantep xảy ra vào khoảng 4 giờ 17 giờ địa phương, tức 8 giờ 17 giờ Việt Nam với tâm chấn ở độ sâu 17,9 km. Cơ quan này cho biết phát hiện nhiều đợt dư chấn sau trận động đất với độ lớn một đợt dư chấn đo được lên tới 6,7 độ. Trong khi đó, AFID cho biết động đất xảy ra gần Karamamarat và Grand Step gần biên giới Syria, thủ đô Ankara cách tâm chấn 460 km cũng cảm nhận được dư chấn. Động đất kéo dài khoảng 1 phút gây ra cảnh tàn phá rộng khắp ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, làm sập nhiều nhà cửa và khiến người dân hoảng loạn chạy ra ngoài giữa trời lạnh. Tôi chưa từng chứng kiến một trận động đất nào mạnh như vậy trong vòng 40 năm tại nơi tôi sống. Chúng tôi bị rung lắc ít nhất 3 lần, cực mạnh. Adam, một cư dân ở thành phố Ganjitep gần tâm chấn kể, các chuyên gia lo ngại thiệt hại nghiêm trọng lan rộng vì đây là khu vực thường ghi nhận những trận động đất mạnh. Tại Lebanon, Ai Cập và Cyprus cũng có thể cảm nhận được các chấn động, song chưa có báo cáo về thương vong hay hư hại nghiêm trọng nào. 18 dư chấn sau trận động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết ít nhất 18 dư chấn với cường độ trên 4 độ Richter đã được ghi nhận sau trận động đất mạnh xảy ra ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm ngày 6 tháng 2. USGS cũng cho biết họ đã ghi nhận 7 trận động đất với cường độ trên 5 độ Richter. Bên cạnh đó, cơn dư chấn mạnh nhất cho đến nay được ghi nhận chỉ 11 phút sau trận động đất đầu tiên và có cường độ 6,7 độ Richter. Các chuyên gia cho biết các dư chấn mạnh có thể sẽ tiếp tục trong vài giờ và thậm chí vài ngày tới sau một trận động đất mạnh như trận mà Thổ Nhĩ Kỳ trải qua vào sáng ngày 6 tháng 2, giống như đại thảm họa. Tại thị trấn Sadarit, do phe nổi dậy Syria kiểm soát ở tỉnh Aleppo, một đống bê tông, thanh thép và những bó quần áo nằm ở nơi từng là tòa nhà nhiều tầng. Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát sau trận động đất tại thị trấn Sanarit do phiến quân kiểm soát. Có 12 gia đình ở dưới đó, không một ai ra ngoài, không một ai. Một thanh niên gầy gò nói, mắt mở to kinh ngạc và tay băng bó. Red Forest cùng mũ bảo hiểm trắng Sera, một dịch vụ cứu hộ trong lãnh thổ do phiến quân nắm giữ nổi tiếng với việc kéo người dân khỏi đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy bởi các cuộc không kích, cho biết họ đang trong cuộc chạy đua với thời gian để cứu mạng sống của những người dưới đống đổ nát. Salam Olmamo, một người Sera ở thị trấn Atareb cho biết cảm giác giống như đại thảm họa. Truyền hình nhà nước Sierra chiếu cảnh các đội cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong mưa lớn và mưa đá. Văn phòng của Tổng thống Al Assad đã tổ chức một cuộc họp nội các khẩn cấp để xem xét thiệt hại và thảo luận về các bước tiếp theo. Các nhân chứng cho biết, người dân ở Damascus và các thành phố Beirut và Tripoli của Liban đã chạy ra đường và lên ô tô để rời khỏi các tòa nhà của họ vì sợ bị sập. Đoạn phim trên truyền hình CNN chốt cho thấy lâu đài Gaziantep lịch sử đã bị hư hại nghiêm trọng. Tại thành phố Malatya của Thổ Nhĩ Kỳ, một nhân viên cứu hộ đã bò vào một tòa nhà bị sập, cố gắng xác định một người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trong đoạn phim do cơ quan quản lý khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ công bố, Thổ Nhĩ Kỳ nhờ trợ giúp từ quốc tế vào ngày 6 tháng 2, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ sau trận động đất mạnh làm chết nhiều người ở miền nam nước này. Cơ quan này cho biết họ cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm và cứu nạn khu vực đô thị. Theo hãng tin CNN, gần 1.000 tình nguyện viên từ thành phố Istanbul đã được triển khai đến khu vực chịu ảnh hưởng để trợ giúp công tác cứu hộ. Chuyên gia dự đoán một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới sắp bùng phát ở Trung Quốc. Trong một cuộc họp báo vào ngày 30 tháng 1, Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 chung ở nước này đã bước vào giai đoạn mức độ dịch bệnh thấp, dịch bệnh ở nhiều nơi đang có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, sự thiếu minh bạch của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến công chúng ngờ vực về thông tin COVID-19 mà chính quyền công bố. Theo truyền thông Trung Quốc, nước này đã phát hiện ra các biến thể phụ của Omicron dễ lây nhiễm, chẳng hạn như CH1.1, XBB1.5, PQ1.1, PQ1 và và XBB. Ông Trương Văn Hoành, nhà virus học hàng đầu của Trung Quốc, kiêm giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm quốc gia Trung Quốc, đã dự đoán rằng làn sóng lây nhiễm COVID-19 tiếp theo ở Trung Quốc sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 5 và tháng 6 năm nay. Ông ước tính rằng tỷ lệ lây nhiễm của đợt tiếp theo sẽ dao động từ 25% đến 50% và các triệu chứng sẽ nhẹ hơn so với đợt hiện tại. Ông Min Ru, một chuyên gia y tế Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung ở Trung Quốc, cũng đưa ra dự đoán với phương tiện truyền thông Trung Quốc. Shanti River Daily Đợt lây nhiễm tiếp theo sẽ yếu hơn đợt trước, đạt đỉnh điểm vào khoảng tháng 3 đến tháng 5. Hai nhóm cư dân có nguy cơ lây nhiễm cao theo ông Lu Minji, một nhà virus học người Đức gốc Trung Quốc, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 sẽ tăng cao từ cuối tháng 3 trở đi do khả năng miễn dịch của người dân suy giảm. Theo tờ China News Wesley đưa tin vào 1 tháng 2, ngoài ra ông cũng dự báo một đợt COVID-19 bùng phát vào tháng 5 và tháng 6. Ông Lu cho biết hiện nay nhiều người cao tuổi đã bị nhiễm bệnh và những người có thể chất kém có thể gặp các triệu chứng nghiêm trọng hơn nếu họ bị tái nhiễm. Tiến sĩ Liu, giáo sư tại một trường cao đẳng y học cổ truyền Trung Quốc ở Canada, và là giám đốc của phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc, Can Mi đã nói với The Epoch Times vào ngày 31 tháng 1 rằng dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp. Tuyên bố của chính quyền Trung Quốc rằng dịch bệnh đã đạt đến mức độ dịch bệnh thấp là quá lạc quan và vội vàng. Không thể xem nhẹ rủi ro do lượng người đi lại đông, vùng nông thôn có thể gặp rủi ro lớn hơn, người cao tuổi có khả năng tử vong cao. Tại Trung Quốc, tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 ở người cao tuổi là cực kỳ thấp theo The Ibertam, đã nhận được một tài liệu nội bộ do chính quyền thành phố Hạ Châu tỉnh Quảng Tây ban hành từ ngày 19 tháng 1 cho thấy người cao tuổi trong thành phố không muốn tiêm vaccine ngừa COVID-19. Nhiều người dân Trung Quốc lo ngại rằng vaccine do Trung Quốc sản xuất có thể gây ra tác dụng phụ ngoài ý muốn. Do đó, họ không khuyến khích người thân cao tuổi của mình đi tiêm vaccine. Theo tiến sĩ Liu, phần lớn trường hợp nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc là do biến thể BA5 của Omicron. Điều đáng lo ngại hơn là cả biến thể XBB 1.5 hiện đã lan rộng ra toàn thế giới. Một số người gọi biến thể này là Orthos, chó ngao hai đầu trong thần thoại Hy Lạp vì nó có khả năng tránh được phản ứng miễn dịch và có khả năng lây nhiễm cao. Tiêm phòng và tiêm nhắc lại là vô ích Làn sóng lây nhiễm tiếp theo có thể sẽ sớm bùng phát ở Trung Quốc và thậm chí có thể xuất hiện làn sóng thứ ba, ông nói. Làn sóng nghỉ việc tấn công ngành công nghệ thông tin của Trung Quốc Ngành công nghệ thông tin của Trung Quốc đã chứng kiến một làn sóng nghỉ việc và sa thải kể từ năm ngoái 2022, ảnh hưởng đến việc kiểm duyệt trực tuyến của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các cựu nhân viên tin rằng có các lý do chính trị và yếu tố kinh tế đằng sau làn sóng này. Ông Lưu Giang, một cựu nhân viên của Batoden, công ty mẹ của TikTok gần đây đã nói với The Epoch rằng anh đã từ chức khỏi công ty ngay trước Tết Nguyên đán 23 tháng 1 2023. Anh cho biết mình có liên quan đến vụ việc truy cập dữ liệu người dùng TikTok của hai ký giả người Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng công việc của anh tại công ty là xem xét dữ liệu và gán nhãn hành vi của người dùng. Anh Lưu cho biết công việc của anh vô tình dính dáng đến tình huống này và anh không muốn bị công chúng soi xét. Theo hãng tin Reader, công ty mẹ Trung Quốc của TikTok, ByteDance, cho biết vào 22 tháng 12 năm 2022 rằng một số nhân viên đã truy cập trái phép dữ liệu người dùng TikTok của hai kỳ giả Mỹ vào mùa hè năm ngoái 2022 và không còn làm việc tại công ty nữa. Vào năm 2021, ban lãnh đạo cao cấp của TikTok đã xác nhận rằng chính quyền Trung Quốc đã mua cổ phần của công ty mẹ ByteDance Bắc Kinh, sau đó cử một quan chức từ Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc lên làm giám đốc. Gần một nửa số tiểu bang của Hoa Kỳ đã cấm ứng dụng truyền thông xã hội thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc này khỏi các thiết bị của chính phủ tiểu bang do rủi ro bảo mật. Theo luật tình báo quốc gia của chính quyền Trung Quốc được thông qua vào năm 2017, tất cả các tổ chức và công dân Trung Quốc phải ủng hộ, hỗ trợ và hợp tác với các nỗ lực tình báo quốc gia, bao gồm việc cung cấp bất kỳ thông tin nào mà chính quyền yêu cầu vì an ninh quốc gia của chính quyền này. Anh Lưu nói rằng nhiều nhân viên trẻ đã bị sa thải khỏi công ty dưới danh nghĩa tái cấu trúc, nhưng tất cả họ đều biết có những lý do chính trị liên quan. Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp quyền tự do ngôn luận các công ty Internet Trung Quốc từ lâu đã giúp nhà cầm quyền Trung Cộng đàn áp quyền tự do ngôn luận. Ngay trước Tết Nguyên đán, Cục Quản lý Không gian mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành một văn kiện vào 18 tháng 1 yêu cầu tăng cường ngăn chặn các cuộc thảo luận công khai xung quanh sự bùng phát đột ngột trở lại trên quy mô lớn của COVID-19 trên mạng với trọng tâm là kiểm soát việc người dân kể lại những gì họ chứng kiến từ các chuyến về thăm quê. Thế giới bên ngoài đã đặt câu hỏi liệu hành động này có phải là để che đậy sự thật về tình hình thực tế và số người tử vong vì Covid-19 ở Trung Quốc hay không? Anh Thạch đến từ Lệ Thủy ở tỉnh Chiết Giang, người từng là chuyên viên đánh giá tại trụ sở chính của Baidu ở Bắc Kinh, đã nói với The Times vào hôm 28 tháng 1 rằng công việc của anh là theo dõi dữ liệu và giúp chính quyền xác định cũng như định vị những người dùng tự ý đăng tin nhắn để thể hiện những cảm xúc tiêu cực và cái gọi là mặt tối của xã hội trên mạng. Anh nói rằng một số kỹ thuật viên chủ chốt đã rời công ty và sẽ mất một thời gian để thay thế họ. Việc nhiều kỹ thuật viên xóa dữ liệu máy chủ ngay sau khi rời đi cũng là chuyện bình thường. Làn sóng thay thế nhân viên dường như đã ảnh hưởng đến kế hoạch kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán. Kinh tế Trung Quốc bất ổn theo chính sách Zero Covid kéo dài trong 3 năm của Trung Quốc, GDP của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 40 năm vào năm ngoái. Anh Lưu cho rằng sự bất ổn kinh tế hiện nay là nguyên nhân sâu xa dẫn đến làn sóng nghỉ việc của nhân viên khi nhiều công ty sa thải nhân viên. Không chỉ Paterden mà các công ty khác cũng chứng kiến số lượng lớn nhân viên bị sa thải. Anh nói, tôi biết hàng chục công ty ở Bắc Kinh đã cho nhân viên thôi việc. Phóng viên công dân về tài chính nổi tiếng của đại lục Jean Jun cho biết vào 1 tháng 1 rằng danh sách các công ty sa thải nhân viên vào năm 2022 lưu hành trên mạng cho thấy từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022, các công ty công nghệ thông tin lớn như Kaisho, Baidu, Zizi, Tencent, JD.com, Alibaba, IQG, Shiyu, ByteDance, Xiaomi và các công ty khác đều đã sa thải nhân viên. Anh Lý Vĩ, một nhân viên của Tencent nói với The Epoch trong năm 2022, bộ phận của tôi đã cắt giảm 50% nhân sự và tôi cũng đã bị chuyển bộ phận hai lần. Báo cáo của San Yun đã đặt câu hỏi có công ty công nghệ thông tin nào mà không sa thải nhân viên không? Câu nói này đã trở thành một câu châm biếm phổ biến trong ngành vì các công ty công nghệ thông tin không sa thải nhân viên đã trở thành một điều hiếm thấy.